Ở phần thứ nhất, phần tìm hiểu bài, cô muốn các con sẽ bắt đầu tìm hiểu một cuộc họp thông qua một câu chuyện vui. Câu chuyện có tên Cuộc họp của chữ viết. Thông qua bài này và hệ thống câu hỏi, chúng ta sẽ tìm ra được trình tự hợp lý cho một cuộc họp. Chúng ta bắt đầu phần bài học nhé. Trước hết, các con hãy cùng theo dõi câu chuyện Cuộc họp của chữ viết. Các con nghe cô đọc này. Vừa tan học, các chữ cái và dấu câu đã ngồi lại họp. Bác chữ A dõng dạc mở đầu. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta họp bàn để tìm cách giúp đỡ bạn Hoàng. Bạn Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu. Có đoạn em viết thế này. Chú lính bước vào đầu chú. Đầu đội chiếc mũ sắt dưới chân đi đôi giày da trên chán lấm tấm mồ hôi có tiếng xì xào thế nghĩa là gì nhỉ nghĩa là thế này chú lính bước vào đầu chú đội chiếc mũ sắt dưới chân đi đôi giày da trên chán lấm tấm mồ hôi tiếng cười rộ lên dấu chấm nói theo tôi tất cả do cậu này chẳng bao giờ để ý đến dấu câu. Mỏi tay chỗ nào, cậu ta chấm chỗ ấy. Cả mấy dấu câu đều lắc đầu. Ẩu thế nhỉ? Bác chữ A đề nghị. Từ nay, mỗi khi em Hoàng định chấm câu, anh dấu chấm câu yêu cầu cậu Hoàng đọc lại câu văn một lần nữa đã. Được không nào? Câu chuyện trên được trích theo chuyện của tác giả Trần Ninh Hồ